Xin chào các chị em đến với chuyên mục nước hoa mùa đông cho nữ năm 2022 Và đây là video đầu tiên trong mùa đông năm nay đó là phân khúc giá rẻ Mình sẽ cố gắng làm thêm cái phân khúc ở tầm trung Nhưng mà trước mắt thì hãy cùng xem xem Năm nay mình sẽ gợi ý cho các bạn những lựa chọn nào Và mùi hương của nó cũng như là cái phong cách phù hợp ra sao Toàn bộ sẽ được bắt đầu ngay lập tức bây giờ Tên đầu tiên ở trong này đó là The Senequa của nhà Thieu Cabanen. Đây là một nhà nước hoa đến từ Pháp và The Senequa dịch ra tiếng Pháp đó là tôi không biết gì cả. Nhưng mà mùi hương này thì mình tin chắc một điều rằng là các bạn sinh sống ở Việt Nam chắc chắn biết và đặc biệt là đó là các bạn ở Hà Nội. Mùi hương này thì có thiên hướng unisex nhưng mà tại vì à, nó có một cái nét gì đó khá là nhẹ nhàng nên là mình xếp vào list nước hoa mùa đông cho nữ ở cái phân khúc giá rẻ. Và mùi hương này nó sẽ thích hợp vào những ngày đầu thu chuyển mùa có nghĩa là bắt đầu từ những ngày mát mẻ ra những ngày trời hơi xe xe gió tí mùi hương này là mùi của cốm mình cũng đã có một cái video chia sẻ nhanh nhanh ở trên tiktok rồi nhưng mà ở đó thì mọi thứ nó chỉ nhanh thôi bạn muốn xem cái gì nó chậm rãi nó chi tiết và chuyên sâu thì đây là cái kênh mà các bạn có thể xem được những điều đó Giơ Rosé qua khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy cái mùi xanh rất đặc trưng của những các loại lá dùng để gói cốm vậy cái mùi hương này nó như kiểu là khi mà bố mẹ các bạn đi chợ về mua cho các bạn ít cốm vào mùa thu và người ta dùng những cái lá đấy để gói và những cái lá này thì lúc mà người ta gói vào nó sẽ bị gập gãy như ở những cái vân lá và khi các bạn mở ra các bạn nhận thấy cái nét xanh xanh đến từ những cái loại lá để gói cốm và một chút kiểu hơi mùi đặc trưng của cốm nhẹ ở ban đầu nó dính lên những cái lá đấy và em này thì sau khoảng tầm 10 phút thôi các bạn sẽ thấy cái mùi cốm lên rất là rõ cái nét xanh nó cũng sẽ dịu dàng dần dần nó biến mất lúc này thì mùi cốm lên rất là rõ có một chút hơi kiểu uh, ngậy ngậy một tí nó làm cho chúng ta thực sự liên tưởng tới cái mùi cốm ăn vào mùa thu nó đúng vụ ấy chứ không phải là cái kiểu uh, cốm ăn vào những cái trái vụ nó không được ngon cho lắm đấy là cái cảm nhận của mình tại vì mình cũng là một người rất là hay ăn cốm vào những cái ngày mà cuối tuần mùa thu mình ngồi cà phê trong rồi mua ít cốm ăn thì cái mùi hương này nó thực sự làm mình liên tưởng tới Hà Nội liên tưởng tới cốm và đây cũng là một cái mùi hương mà mình rất là muốn cho vào để giới thiệu cho các bạn biết rằng là thế giới mùi hương này không chỉ có mỗi ngọt của vanilla ngọt của trái cây mà nó còn làm được rất nhiều những cái hình ảnh khác nhau và đây là một cái sự kết hợp giữa matcha cùng với ờ, cái nét gạo rất là hay ho ra cái mùi hương của cốm mùi hương này thì với cá nhân mình mình thấy là nó cũng không quá là phải là một cái mùi ngọt hay là nồng gì cả trên da mình ấy, em nó phảng phất rất là nhẹ và mùi hương của nó lưu cũng không được lâu cho lắm tầm 5 tiếng là đã biến mất rồi mình biết rằng là cái độ lưu như thế này nó không phù hợp lắm cho chai nước hoa mùa đông nhưng mình khuyến khích là dành vào những ngày trời thu đầu thu và à không giữa thu và đầu đông thì nó sẽ hợp lý nhất cái độ lưu hương em này nó như kiểu là mùa thu vậy nhanh đến nhanh đi chỉ có tầm hơn tháng thôi là chúng ta lại vào mùa đông lạnh co do cúm rúm rồi nhưng mà mùi hương này thì thực sự là nó là một cái mùi hương rất đặc biệt Uh, nếu mà để có phong cách thì mình nghĩ rằng là cũng chả có phong cách gì cả đơn giản là nếu như bạn là một người con sinh ra và lớn lên ở miền Bắc ở đặc biệt là ở Hà Nội bạn đã sống và bạn đã trải nghiệm mùa thu đã ăn cốm đặc trưng rồi uh, bạn đi làm ở nơi xa xứ ở đất nước khác hay là các bạn đi làm ở trong miền Nam thì đây là một cái mùi mà bạn có thể mang đi để giới thiệu với mọi người đây là đặc sản của Hà Nội đặc sản của mùa thu Hà Nội một cái mùi hương mà mình nghĩ rằng là nó mang cái tính trải nghiệm nhiều hơn là để cái, ờ, cái tính ứng dụng các bạn có thể xịt đi chơi với bạn bè vào những ngày cuối tuần chiêu chiêu nhẹ nhàng mùi hương này nó cũng mang tới một cái hình ảnh rất là gần gũi có phần gì đó kiểu gợi nhớ nhiều hơn <laughs> ngửi đầu vòi cảm giác đúng kiểu một nắm cốm mình đang cầm ở trên tay vậy một mùi hương rất chiêu rất ngon The Sinequa của Theo Cabernet Lựa chọn tiếp theo của mình đó là Pew Addition của nhà Frank Oliver Pachy đây là một trong những nhà nước hoa đến từ Pháp và họ cũng là mùi clone khá nhiều mùi nổi tiếng Em này đã có video review riêng về em nó rồi Và nó mang cái DNA, mang cho mình dòng máu của chai Baccarat Root năm 40 Một trong những chai nước hoa rất là nổi tiếng Và ông Victor là người ờ, đứng đằng sau cái nhà nước hoa Zero kit Mà ông đã từng có một cái status để chia sẻ rằng là Ô oh, thật là Bất ngờ khi mà tôi đi đâu cũng có thể ngửi thấy mùi của Baccarat Route 540 từ Starbucks đến uh, những cái sảnh, đến những cái nơi như trung tâm thương mại tôi đều ngửi thấy mùi của Baccarat Route 540 Để biết rằng là bây giờ trên thế giới cái mùi hương nó nổi tiếng như thế nào Và em này thì theo mình đánh giá nó có một cái top nốt ngửi đặc biệt hơn một xíu và mùi hương của nó thì cũng không phải kiểu thoát ẩn thoát hiện bạn có thể xem những cái feedback uh, của mọi người khi mà mua mùi hương này ở dưới cái bình luận của cái video mình review em nó toàn bộ mình để công khai hết chứ mình không chặn chiếc hay là có những cái bình luận nào ngại trái chiều để mà mình xóa cả tất cả bạn có thể xem ở dưới đấy đây cũng là một trong những cái mùi hương mà bạn nào muốn mang trong mình kiểu uh, cái DNA của những chai nước hoa uh, gọi là quốc dân ở mùa đông trong những năm vừa qua thì em này là một cái lựa chọn giá rẻ mà mình nghĩ rằng là các bạn nên trải nghiệm đặc biệt là, thiết kế trông cái ho mình chưa thấy con này có fake nên các bạn đỡ kiểu lăn tăn về vấn đề là rẻ thế thì có sợ fake hay không đấy toàn bộ thì đã được review rồi và nói thật là các ông cũng đừng so sánh nó 540 tại vì giá nó chênh nhau rất là nhiều ở phân khúc giá rẻ thì chúng ta có lựa chọn này là một lựa chọn ok còn nếu mà bạn muốn giống hoàn toàn thì bạn có thể mua An Haraman, Amber Wood phiên bản Ru hay là phiên bản Ruby nó cũng khá là giống cũng đã có review rồi và hy vọng các bạn sẽ xem cái video đó ở đâu đó trên đây cái tên tiếp theo ở vị trí số 3 chúng ta có một sản phẩm của nhà Circle một cái thiết kế rất đẹp đó chính là Sigui à, tôi thấy nhiều ông ờ, vào hỏi tôi con này có nam có xài được không thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái mùi hương hợp nữ hơn và cụ thể cái hình ảnh của một bạn nữ trong này nó là như thế nào thì à, với mình Louis Vuitton ấy nó là một nhà nước hoa rất là ấn tượng và mình không biết rằng cái ông chủ thương hiệu Soluton này ông có phải là người lính thứ ba không nhưng mà qua những cái sản phẩm mà mình gửi của Soluton thì đa phần mình đều thấy rằng là nó có phần gì đó làm khá là mềm mại bay bổng và có phần hơi kiểu hơi LGBT hơi kiểu nó có phần nghiêng nữ nên là mình mới cho xe Segui vào trong đó và cái phiên bản mình thì là có phiên bản chắc là tầm từ năm 2019 bây giờ thì nó đã chuyển về cái thiết kế khác rồi nhưng mà cá nhân mình thấy rằng là nó không quá là khác biệt những cái phiên bản mới đây thì nó lên nhiều phấn hơn mà nó càng nghiêng nữ hơn còn cái phiên bản cũ ba cửa thì nó lại là một câu chuyện còn khác bây giờ giá nó cũng không còn rẻ nữa nếu mà để xếp cái phiên bản ba cửa ấy vào chắc phải xếp vào tầm phân khúc chung và cao thì sẽ hợp lý hơn thì xe gươi này nó là combo giữa thuốc lá cùng với mật ong khi các bạn xịt ra ấy, các bạn nhận thấy một cái nét kiểu tê tê cay cay nhẹ nhẹ thôi không quá rõ và cái nét tê cay ở đây nó tạo cái hiệu ứng khi mà mình ngửi nó cảm giác hơi chua nó giống như cảm giác mình ợ chua vậy cái cảm giác ấy ban đầu nó như vậy nhá và sau đó thì nó sẽ dần dần nhẹ xuống và cái mùi hương ở đây các bạn sẽ thấy rằng là nó có phần nghiêng nữ tại vì các bạn nhận thấy cái nét bứ bứ cái nét phấn phấn của iris xuất hiện ở trong segui ngay từ ban đầu nên là mình nói luôn con này là với mình thì mình thấy rằng là nó khá là nghiêng nữ và lúc sau ấy thì mật ong xuất hiện nhưng mà có một cái điều đó là combo giữa thuốc lá cùng với mật ong ở đây thì thuốc lá của nó cũng không phải gọi cái kiểu thuốc lá quá xanh như là con Pharmacia Tobacco Idus con đấy thì nó là thuốc lá xanh với bạc hà ngửi nó lại khác nó cũng không phải là một cái thuốc lá kiểu hừng hực quên hết thời gian như là ở da club mà thuốc lá mật ong ở đây được mix cùng với cái nét hơi phấn của iris nó làm cho cái mùi hương có một cái độ ăn ý vừa phải sẽ gửi ở trên da mình ấy nó như một cái làn khói ngọt ngọt tê tê cay cay nó rất là nhẹ nhàng nó cứ quấn quýt ở trên da và gửi nó rất là bị thu hút nhưng mà nó đúng cái kiểu nhẹ nhàng ấy và cái hướng là mùi của em này nó làm mình liên tưởng tới một cái hình ảnh một cái người phụ nữ luôn luôn ở trong một cái trạng thái kiểu kiêu kỳ có phần hơi kiểu ngạo mạn một tí và kiểu tôi có tôi không phải là thú vui của các anh và tôi là người kiểu làm chủ cuộc chơi và cái cảm giác này ấy, mình cũng đã từng gặp khi mà đặc biệt là mình gặp người yêu mình hiện tại cái hồi đầu á người yêu mình kiểu trông rất là ngầu kiểu bất cần kiểu có thể là rất là nhiều anh vây quanh nhưng mà gần như là không ai có thể làm chủ thì cái cảm giác khi mà mình xịt cái mùi hương này mà mình nhớ tới người yêu mình những ngày đầu và cô gái ở đây thì luôn luôn xuất hiện với một cái chiếc váy đen hoặc là những cái chiếc váy đỏ với một mái tóc xoăn dày bồng bềnh uh, môi son đỏ trông kiểu rất là quyền lực, trông rất là bí ẩn, rất là cuốn hút, thu hút ánh mắt của những người khác. Và đặc biệt rằng Segui nó còn có thuốc lá. Thử nghĩ tới một hình ảnh một cô gái hút thuốc lá ngồi ở trong một cái quán rượu chẳng hạn thì các bạn lại thấy rằng là cô ý có một cái nét cá tính rất là mãnh liệt chứ không phải là mấy kiểu phụ nữ e thẹn nên là mình nghĩ rằng là nếu như bạn nào bạn nữ nào đang có ý định tìm đến xe gửi thì các bạn hãy xác định rõ cái phong cách của mình có phù hợp không bạn cái kiểu kín cổng cao tường thì mình khuyên đây không phải là một gương dành cho bạn và em này thì nó lưu ở trên da mình chắc là khoảng tầm 6 tiếng loanh quanh tầm đấy và cái độ tỏa hương thì nó cũng chỉ tầm nửa cánh tay thôi đây là một cái điều mình nghĩ là cảm giác nó sẽ dành cho những cái, những cái không gian nó hơi kiểu à, hẹp này kín và có phần kiểu gần gũi nhau khi mà các bạn ngồi trong những quán bar mà quán bar này đông ấy thì các bạn ngồi cạnh sát vào hết chỗ thì các bạn mới có thể ngửi thấy cái mùi hương của cô ấy chứ cô ấy không phải là cái kiểu là uh, gọi kiểu mời gọi bạn mà cô ấy chỉ đơn giản ngồi ở đó có một cái thu hút về ngoại hình về cái phong cách về cái thần thái còn khi mà bạn tiếp cận gần thì đây là một cái mùi hương để khiến cho bạn kiểu wow sao lại có thể thần thái sao lại có thể mét với nhau hợp lý đến như vậy đó chính là Segui của Seglutong vừa rồi chúng ta đã có một vài cái tên với một vài phong cách và những cái buổi đi khác nhau vậy thì vào mùa đông vào những ngày trời thu thì chúng ta có thể xài gì để OE được hàng ngày đây là một cái câu hỏi mình nghĩ là rất nhiều bạn quan tâm tại vì có những người đã chỉ cần một đến hai chai nước hoa để xịt từ việc đi làm hàng ngày và một chai chỉ xịt để đi chơi thôi thì cái chai mà mình đi làm hàng ngày mình sẽ recommend đến các bạn đó chính là muscat Cadmia chai nước hoa này thì nó thật là cái phần thiết kế của nó tại vì nó bị lích ra nên là nhìn cái này nó phần xấu à, mình không mượn được cái chai trông nó đẹp hơn tí đây nhìn nó hơi bị nham nhở đây cũng là một cái điều mà các bạn cần cân nhắc tại vì nếu như nó bị lích ra thì toàn bộ những cái phần uh, hoa văn họa tiết này họ in lên ấy, thì họ đều sẽ bị bay hết và trông nó rất là lem nhem xấu như chai nước hoa của mình nhưng mà đây là một trong những cái mùi mà mình nghĩ rằng là trong khoảng tầm vài năm tới nếu như có một nguồn hàng ổn định và được nhiều người review hơn tại vì mình nghĩ là tầm ảnh hưởng của mình nó cũng chưa đủ lớn thì Musk Cashmere của nhà Atta Collection này chắc chắn sẽ là một chai nước hoa hot và gần như là nó cũng có thể sánh vai được với Narciso trên thị trường như là na hồng, na trắng. Mùi hương này ấy, khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy một cái mùi đúng như kiểu là vừa mới tắm xong ấy, cái mùi tắm bằng xà bông nhá chứ không phải tắm bằng sữa tắm, tắm cái cảm giác tắm bằng xà bông thơm của một cái loại hoa ngửi nó hơi béo nhẹ một tí cái ban đầu này thì nó còn có một chút hơi kiểu lâm dâm kiểu um, mình nghĩ là đến từ um, chắc là một tí tiêu hay là kiểu một tí kiểu cành lá nó hơi lâm dâm nhẹ một tí thôi nhưng mà về sau thì mùi nó lên một cái mùi rất sạch sẽ béo nhẹ ngậy nhẹ một tí người rất thích cái cảm giác như kiểu khi các bạn ngửi A13 vậy các bạn nhưng mà ở đây thì mùi hương của nó nó không kiểu dày hẳn như thế nhưng mà con này thì chỉ xịt vào mùa thu đông thôi mát mẻ nếu như con này nhá, mà các bạn xịt vào những cái ngày mùa hè nhá thì thực sự là nó sẽ làm cho các bạn váng đầu tại vì mớt miết các thứ và những cái nốt hương như kiểu xe super mà vào những ngày nóng mà nhiệt độ có thể tăng ấy nó sẽ tỏa rất là khủng khiếp và nó sẽ tạo ra cái cảm giác kiểu sidentic và kiểu làm bạn khó chịu nhưng với mùa đông thì em này là một cái lựa chọn cực kỳ tốt mùi hương này nó cũng là một cái mùi tuyến tính gần như là ban đầu các bạn ngửi ở đầu vòi như nào thì khi các bạn xịt ra ở trên giấy ở trên tay thì nó là như vậy và gần như là nó không có một sự biến chuyển nào nó chỉ nhẹ dần và biến mất ở trên da khi mà nó lưu đủ lâu đủ cái thời gian của nó thôi còn gần như là không có sự biến chuyển gì cả nên là bạn nào mà có ngửi em này ban đầu bạn thích thì bạn có thể đảm bảo rằng là nó trên da các bạn nó sẽ mãi mãi như thế và nó sẽ không biến chuyển sang một cái nốt hương bất kỳ nào cả Mùi hương này mình đã từng xịt ở trên tay để đi test đi học tiếng Pháp hôm buổi chiều và hôm ấy mình xịt tầm 10 giờ mà đi học tiếng Pháp đến tầm 5 6 giờ 5 giờ chiều về thì mùi hương nó vẫn xuất hiện rất rõ mặc dù chỉ với một xịt. Hôm ấy trời nó cũng hơi nóng một tí nên là mình chỉ đã một xịt mà mình để hai tay dưới vào nhau. Và cái độ tỏa của em này phải nói rằng là cực kỳ tốt nhưng mà tại vì nó mang cái nét xạ ngậy ngậy béo béo nên là nó không quá là khó chịu vào những cái ngày trời mát mẻ. Đó và cái lưu thì khủng khiếp nói thật là chỉ vào tầm 10 giờ tôi 5 6 giờ tôi về và tôi tắm rửa rồi và tôi lúc mà tôi tắm xong ấy thì nó vẫn thoang thoảng nhẹ ở trên da và cái mùi hương này thì mình đánh giá là các bạn có thể xịt đi làm văn phòng đi làm hàng ngày kiểu hoạt động ngoài trời đó lại là chỉ cần là mùa lạnh mát mình nghĩ là tầm từ ngoài 25 độ à, 25 độ đổ đổ về đổ xuống là các bạn hoàn toàn có thể xịt đến em này em này nó cũng không cần phong cách đơn gì cả nó không phải là cá tính hay là kiểu phải ăn mặc nó kín cổng cao tường thế nào cũng xịt được đơn giản là sạch sẽ và một chút ngậy béo nữ tính thế thôi là đủ với Musk Cadmia cái tên cuối cùng ở trong này đó chính là Whisper phiên bản EDP của nhà Ganache Parfum nhà nước hoa này thì có lẽ là ở Việt Nam mình gần như các bạn không bao giờ nhìn thấy uh, mình uh, mượn chai nước hoa này của cô em triệu uh, nó có một cái cửa hàng nho nhỏ ở bên Long Biên và mình thấy rằng ở Việt Nam chỉ có nhỏ nó nhập cái thương hiệu này về thôi đây là một cái thương hiệu mình nhớ không nhầm là đến từ Mỹ đúng rồi đây là thương hiệu đến từ Mỹ phải nói rằng là cái nhà nước hoa này thì chuyên làm mùi kiểu xu hướng gu măng kiểu đồ ăn ngọt coca xá xị đủ các loại món ăn ở trên đời thì người ta sẽ làm hết và cái nhà này thì nó có một cái gọi là nó làm theo hướng đồ ăn nên là nó sẽ làm cái mùi hương khá dày nên là cái nhà này thì cá nhân mình trải nghiệm mình thấy một điều rằng là nó chỉ phù hợp vào những ngày trời lạnh mát mẻ ở ngoài Hà Nội thôi đấy mùi hương này mở vòi ra cái tôi cảm giác như là đang có ai đó đang gắp vài cái viên chúng ta kiểu có cái có có, có cái thìa mà chúng ta để gắp những uh, gọi là múc những cái viên kem ấy thì đây là một cái viên kem vanilla và viên kem này thì ở trong nó còn lâm dâm hơi chút kiểu béo béo một tí từ dừa nữa người ta múc ra để cho mình ăn và đặc biệt là các bạn thấy là những cái viên kem này nó rất là ngọt nó ngọt lắm luôn và kể cả khi nó tan ra rồi nó vẫn còn một cái nét kiểu hơi kiểu sự sượng nó như kiểu là hôm trước tôi đi ăn cái món gọi là ốc hương uh, trứng muối thì nó có cái cảm giác kiểu trứng nó cứ lâm dâm lâm dâm ấy thì ở đây cái mùi vani của nó cũng như vậy thỉnh thoảng kiểu các bạn ngửi các bạn nhận thấy là nó có một cái gì đó nó không phải hẳn trơn tru hẳn như sữa mà nó có một cái cảm giác cứ kiểu lấn cấn lấn cấn thì mình nghĩ là chắc là mix một tí dừa vào nên là cái cảm giác nó như vậy mùi hương này sẽ dành cho các bạn thích cái kiểu siêu siêu ngọt nó không phải là kiểu ngọt khô kiểu đường cháy như là ở trong cái phiên bản uh, Pure Addiction của nhà Frank Oliver mà đây là một cái mùi kiểu ngọt kiểu đáng yêu dành cho các bạn trẻ chắc là tầm từ 18 20 tuổi các bạn thích một cái mùi kiểu đúng như một chiếc à, một cái ly kem viên vani vậy thì các bạn sẽ mua em này em này đảm bảo các bạn là xịt một phát thì ui rồi ôi cả phố người thấy mình chỉ cần mở vòi ra thôi nhá ui rồi ngửi một phát luôn lên đúng mùi kem vani luôn và cái mùi hương này thì ở trên da càng lâu Ờ, thì các bạn nhá nó có một cái độ ấm lên và cảm giác là như cái viên kem nó đang tan dần ở trên da vậy nhưng mà cái độ ngọt của nó gần như là không hề bị suy chuyển nhiều nhá và lưu thì cũng rất là tốt mình có mấy hôm test một shot thôi mà cũng nguyên ngày ấy bạn nào mà thích một cái mùi kem vani cả mang một cái phong cách kiểu đáng yêu trẻ trung kiểu em là fan của đồ ăn em là fan của vani kiểu hay là kiểu những cái đồ ngọt như kiểu trà sữa sủng các thứ thì đấy không cần nói thành lời anh ngửi thôi là anh tự biết rằng là em là gu như thế nào bán tỏa siêu khủng khiếp nhớ là xịt mùa đông thôi nhá ôm xịt mùa hè là nhiều khi uh, hơi ngấy các anh nhìn các anh kiểu cũng hơi sợ đấy đây là một trong những cái con mà cho vào cho các bạn về ưu tiên về độ bám tỏa và siêu ngọt tại vì mình nghĩ rằng cũng có nhiều bạn nữ chỉ cần kiểu độ lưu hương tốt thôi mình thấy rằng là kể cả trên nền tảng tiktok ấy, đặc biệt là nền tảng tiktok chứ không phải là trên nền tảng tiktok mình thấy là các bạn nhiều khi các bạn chỉ cần độ bán tỏa độ lưu hương và nó có ngọt hay không thôi các bạn còn không cần biết rằng là nó mang phong cách như nào kiểu cái vai mùi như thế nào cả chỉ cần độ bán tỏa thôi thì đây là một trong những chai nước hoa như vậy cái list này thì không sắp xếp rằng là chai nào ngon nhất cả chỉ đơn giản là có 5 chai vớ được chai nào thì làm chai đấy một cái viên kem vani rất là dễ hình dung tôi cũng chả cần phải miêu tả nhiều nhưng mà nếu như bạn là một fan của đồ ăn thì cái nhà Ganache Perfume này là một trong những nhà mà các bạn nên thử một nhà từ Mỹ các bạn tôi có thể để link ở cái trang web của thằng cô em tôi ở phía dưới các bạn có thể qua đấy các bạn thử có cả mùi Coca-Cola mùi xá xị mùi kiểu uh, nước uh, ờ, du du các thứ rất hay nhà đấy làm khá là sáng tạo là fan của đồ ăn thì không thể nào bỏ qua nếu như bạn chán về đồ ăn rồi bạn thích cả mùi và đó là những cái lựa chọn mùa đông ở phân khúc rẻ Ờ, chắc là một thời gian nữa mình sẽ lên một cái phân khúc chung và cao hy vọng các bạn ủng hộ mình và nhớ like share nếu như các bạn thấy video này hay xin chào và hẹn gặp lại bye